Thưa đại chúng, Kinh Hoa Nghiêm đã nói quên mất Bồ Đề Tâm mà tu hành các thiện pháp thì vẫn gọi là hành động theo ma vương. Cái này là trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy. Quên mất cái tâm Bồ Đề mà hành các thiện pháp thì vẫn là hành động theo ma vương. Cho nên ở đời nếu chúng ta tu tập các thiện pháp là quý, đối với thế gian thực hành các thiện pháp là rất quý, nghe không? Nhưng mà nếu không có tâm Bồ Đề thì cái thiện pháp ấy dẫn chúng ta đi đến đâu? chúng ta tu thiền pháp có phước báo đời này hoặc đời sau chúng ta thụ hưởng hưởng phước báo ấy rồi quên mất à, khi mà đã thọ hưởng ngũ dục thì cái tâm nó đâu có nhớ đâu mê man trong ngũ dục rồi lúc đó chúng ta tạo ác nghe không đây chúng ta thấy có những vị được làm vua nhưng họ rất ác làm vua là kiếp trước họ phải tu rất nhiều phước lành nhưng mới được làm vua nhưng làm vua rồi nhưng mà rất ác rồi kiếp sau là đọa lạc hay là kiếp này làm thiện được sinh lên trời sinh lên trời rất sung sướng sung sướng rồi nhưng mà ở trên trời là chỉ có hưởng phước thôi hưởng hết phước lại đọa xuống đấy cho nên ấy, nếu chỉ tu thiện mà không có tâm bồ đề tức là không hồi hướng cái công đức ấy đến đến quả vị bồ đề đến sự giác ngộ tối thượng thì cái thiện ấy chỉ dẫn chúng ta trong luân hồi sinh tử nghe không? được phước báu rồi lại đọa lạc đọa lạc lại đau khổ đấy cho nên mà cứ trong luân hồi sinh tử như vậy thì chính là theo ma vương rồi ma vương nó chỉ muốn chúng ta ở trong luân hồi sinh tử tất cả ma đều muốn chúng ta đi trong luân hồi sinh tử để chúng có đông đàn nhiều lũ ma vương là thế đấy cho nên ấy, eh, phật trong kinh hoa nghiêm phật dạy nếu mà làm tất cả các thiện pháp mà không có tâm mồ đề quên mất tâm mồ đề thì vẫn là việc làm theo ma vương đại chúng nhớ chưa nào đấy trên trong kinh pháp cú thì phật dạy bỏ hết các việc áp vâng làm các việc lành nhưng mà còn phải gì giữ tâm ý thanh tịnh cái thanh tịnh này chính là cái bồ đề tâm đấy phải nhớ cái đó đó thế thiếu cái này là không không thành tựu được cái gì cả đó cho nên ở đây ngài nói là quên mất tâm bồ đề còn thế huống chi là chưa phát đấy đấy là cái người đã phát tâm bồ đề mà khi quên mất tâm bồ đề hành thiện pháp còn là theo ma vương huống hồ là chúng ta chưa từng phát tâm bồ đề bao giờ thì đúng là chúng ta là con của ma vương rồi Nghe không? đại chúng thấy không mình làm được một chút việc thiện một chút công lao là ngay đó chấp chặt vào đấy chúng ta thành ma rồi đấy chấp vào công lao của mình chấp vào cái, cái, cái việc mình làm được rồi ngã mạn rồi ganh ghét đố kỵ tất cả những cái đó đều là hành động của ma chứ chúng ta nếu là tâm bồ đề thì không thế cái người có tâm bồ đề khi tu hành làm tất cả các thiện pháp họ không có tất cả những cái tâm xấu ấy không có đố kỵ ganh ghét không có ngã chấp vào đấy làm xong làm việc thiện xong rồi không chấp vào đấy quên ngay cái việc đó à, thi ân cho người khác cũng không nhớ ân mình đã thi ân đấy cái tâm bồ đề nó là cái tâm như thế nó không có một cái chấp trước ở trong đó nghe à? cho nên chúng ta nếu quên mất tâm bồ đề còn là hành động theo ma huống hồ là chưa phát được cái tâm bồ đề Vậy nên muốn học Như Lai Thừa thì trước phải phát Bồ Đề Nguyện, không thể chậm trễ. Ngài dạy đấy. Cho nên chúng ta muốn học cái Như Lai Thừa, tức là muốn lên cái con cái cỗ xe của Như Lai, muốn vào cái, cái con đường của Như Lai, thì phải phát Bồ Đề Nguyện, không thể chậm trễ.